hôm nay em tức mấy hàng trên mạng lắm nó cái nó khen mày ẵn cái gì duy con ngựa mông cổ lại con dẫm nát trái tim châu âu đánh không đối thủ bà mẹ tức muốn phun cơm luôn mày có chơi game không mày mở mày mở đế chế lên coi ngựa mông cổ nó được lên paladin không nope. xong rồi cái anh nói vậy đó nó không hiểu bây giờ hình ảnh thực tế ngựa châu âu nó cơ bắp nó đẹp nó cao còn ngựa mông cổ nhưng ngựa con nhưng lựa con vậy đòi mạnh mạnh gì hai đứa mà nhốt trong chuồng bắt co đá một cái bất tỉnh luôn chứ mạnh thằng vũ là một trang nam tử mày gọi là tay cầm kiếm nhiều hơn nhiều hơn cầm vú sữa nên nó thô bà cố luôn thô bà cố luôn đúng không người gọi là mấy thằng võ mà nó ngu văn nó sống nó không biết sống đâu nó sống như phở bò vậy đó nhưng mà lần này thằng vũ hành xử rất là hay mấy em đó ẩm con nhỏ ngu cơ lên trên con ngựa oxy cầm cương đậu đeo giày xỏ vô cái gì đó cái gì của ngựa đó kêu là gì mẹ nó không biết bà đạp nhân ga số gì đó xong rồi cái hạng vũ bay lên ngồi cái phóc sau lưng đó súng hạng vũ cà cà tay hạng vũ cầm cầm miệng hạng vũ thỏ thẻ suốt cuộc đời này nàng luôn thắng ta trên con ngựa này võ luyện văn ôn học binh thư nếm mật nằm gai đợi báo thù thảm sát trường bình thù triệu quát xích bích ngàn năm thận tôn lưu bạch khởi trương nghi bình kiến quốc tây thi phạm lại định xuân thu chỉ quốc tề gia trang nam tử xa trường giết địch sử mãi lưu xuân thu luận kiếm di nguyễn thiên hạ đệ nhất chém gió xử tàu <laughs> à, xin chào mấy em nói chung là hôm nay anh hơi nóng nói chung là lên mạng gặp mấy thằng khùng khùng khứa khứa kia bực mình quá nó vô nó xin làm đại lý mà như ông nội tao vậy đó thiệt cỡ như mày chưa chắc làm dòm nữa mày đặt bực mình quạo wow, nhiều chuyện lắm em chuyện nhân viên chuyện này chuyện kia rồi chuyện công việc bữa nay những nhiều cái bức xúc quá đáng lẽ là không tính làm video nhưng mà thấy tụi em hóng hết chương trình là chém gió sự tàu đó nên anh mới làm cái video đổi gió thôi có thể video là nó không hay tại vì nóng quá không có đi vô nhân vật nữa bây giờ chơi con ngựa đi thẳng luôn ngựa đang hot ngựa đang hot hiện nay mấy ngựa mông cổ hot lắm nhưng mà thôi anh không có nói về ngựa mông cổ anh nói về những con ngựa quyền thoại mà trẻ trâu việt nam phải biết đó nói chung là tuổi trẻ ai cũng đã từng trải qua cái thời trẻ trâu quan trọng trẻ trâu chúng ta như thế nào thôi yes. không trẻ trâu ta phải chơi game chứ nữa không biết tốt xương không biết túc xương không sáu dạng đúng không mua thành đô nha mấy em tụi em chơi game là tụi em phải mua thành đô mấy chỗ khác ngựa cùi ngựa thành đô mới là ngựa vip ok rồi qua long an mua ngựa hơi thua luôn giờ đầu tiên á anh sẽ kể về những cái con ngựa mà gọi là nó quyền thoại con ngựa nổi tiếng những con ngựa mà được tụ tàu nó sợ chó lên nó đổi xử tàu là nó xạo lắm mày ơi nó xạo kinh khủng luôn á đúng không nhưng mà chúng ta sống trong sào đâu em không khác được à, đầu tiên á nếu mà tối tới ngựa đó thì thầy phải kể tới con ngựa hồi phiên phiên vũ mắc quá không có tiền mua bảo đảm tụi bay trẻ trâu chơi game làm có tiền mua phiên vũ có nước hát kem thì có thôi chứ đợi tao chưa có tiền mua tao phiên vũ rồi con phiên vũ cấp 150 mới cưỡi được nha nè bây giờ mình bàn tới con ngựa là cát đó là con xích thố nhân trung lã bố ngựa trung xích thố mà tam quốc nó có một cặp luôn cái thằng lã bố nó cởi con xích thố đúng không mà con xích thố là cái con thú cưng cũng mấy danh tướng mà con xích thố là cái con mà cái hàng hối lộ quá trắng trợn luôn chính là cái con ngựa khốn nạn nó làm cho cái tam quốc nó đảo chiều từ lưa hết men đó đầu tiên cái ngựa xích thố đó là nó đẹp nha ngựa đó là bao đẹp rồi màu nó không phải màu đen đâu màu nó màu nâu mà nâu cũng nhìn nó đã lắm nói chung lòng nó mượt lắm nó không có bị ghẻ con ngựa đầu tiên của ai mấy em biết không con ngựa đầu tiên là của đổng trác mà đổng trác là cha bụng bự ít tập game ở bbt cũng không uống súp nữa xấu quắc mà có được cái uống nhân sâm nó dâm bà cố luôn đổng trác nổi tiếng là vô hậu cung lùa gái sau này con điêu thiền rồi bỏ mấy hậu cung đó vô lùa điêu thiền nhưng mà đây là chương trình ngựa không nói về người thì sau này á thằng lý nho là nó phập con gái của động tác tức là con rể của động tác nó hiến kế động tác rằng bây giờ á là phải thu phục lữ bố đi chứ không mà lữ bố nó còn ở bên kia đó là căng lắm nó dữ lắm nó thu phục lữ bố đi mà thú thu phục lữ bố phải khiến cho lữ bố con ngựa nên nó dùng cái con ngựa nó hối lộ thằng lữ bố thằng lữ bố về động tác bỏ thằng kia thằng kia đằng nào điền vô coi chơi đó là một lần hối lộ nha đó là một lần hối lộ mà sau khi mà gọi là lữ bố mà cỡ xích thố đi là quýnh lộn trăm trận trăm thắng không thua trận nào hết á chỉ thua bằng tào tháo thôi nhưng mà thua tào tháo là thua mu chứ không phải thua võ ok. rồi sau đó cái con ngựa xích thố này nè được hối lộ thêm một đời nữa là sau khi mà tào tháo chém chết lữ bố với cái tài mà gọi là cái tài mà đâm chọt của lưu bị á lưu bị đâm chọt tào tháo thằng tào tháo nó mới chém lữ bố thì thằng thằng tào tháo nó có con ngựa này mà tào tháo đã có, nó nó nó nhiều ngựa quá nó thuộc đại gia nó nhiều ngựa quá nó có cái con tuyết nó có cái con tuyết ảnh này đó nó có ngựa tuyết ảnh này nó, nó không khe ngựa này nữa đó nên nó cỡ nó tăng con ngựa này cho một thằng râu dài tên là quan công đó thằng quan công hối lộ lần hai ngựa này ngựa hối lộ rồi sau khi mà quan công nó có được con ngựa này nó cởi tới cởi lui cởi xuôi cởi ngược gọi là qua năm thành mà chém sáu tướng cực kỳ hư cấu không có cái đó nha ba đó rồi xong rồi tử thủ kinh châu đó xong rồi đấm tương dương này nọ cuối cùng bị thằng nào lã mông chém chết ngắt lã mông cướp con ngựa luôn nhưng mà lã mông nghĩ rằng a à, con ngựa này là con ngựa đâu thằng nào cởi nó chết thằng nào cởi nó chết đúng không rõ ràng là là động trác cởi nó động trác người ta bố chém rồi xong mà lão bố cởi nó bị tàu tháo chém tàu tháo sợ chết không cởi nó quăng tròn quan vũ cởi nó quan vũ bị lão mông chém bây giờ tao cởi nó tao cũng bị chém thì sao nên thôi về làm món thắng cố nó về làm món thắng cố mà lưu danh tới ngày hôm nay đó mấy em vì cái món thắng cố là cái món đầu tiên là ngựa là ngựa xích thố nha wow. đó nè nhân trung lã bố lữ trung xích thố món ăn có thắng, có thắng cố rồi hiểu chưa nhưng mà lão mông tính nó bằng trời tính nó về nó cũng bị thằng tôn quyền thuốc chết ngắt luôn con quyền thuốc chết ngắt đó là xong là xong ngựa đầu tiên là ngựa xích thốn con ngựa thứ hai nãy mới hé lộ đó là con ngựa tuyết ảnh con ngựa này tám ít mới cởi được con ngựa này á thì nó màu trắng lông nó màu trắng như tuyết vậy đó kêu là ngựa tuyết ảnh thì con ngựa tuyết ảnh là ngựa của tào tháo mà ngựa tuyết ảnh thì không có nhiều chuyện như ngựa của ờ, xích thốn con ngựa tuyết ảnh nó chỉ có một cái câu chuyện thôi nói chung thì cũng đẹp lắm cũng cứu người tào tháo nhiều cái lắm nhưng mà nó cứu người tào tháo cái trận mà nổi tiếng nhất em biết trận nào không đó là cái trận hả trận gì điền vô đi trận gì điền vô anh chỉ nói là cái trận đó là hả nó bị nó bị con ngựa con nó bị con ngựa con quýnh rượt chạy sao mà lờ đúng không em <laughs> ngựa con là cái thằng mã siêu đó ngựa con này đúng là ngựa tốt trong thiên hạ hận là không làm gì được ta nó tào tháo cái e ngựa con biểu mày e ngựa con tào phản hả con e ngựa con này ngựa con họ nó khùng điên lên lúc đó đó là quân tào tháo đông lắm nó bao dây đó quân của tây lương trong đó có thằng mã siêu thằng mã siêu nó dũng mãnh phi thường nó vượt qua hàng ngàn tướng nó tới nó rượt nó tới nó xông thẳng vô chỗ tàu tháo tàu tháo vỡ trận mẹ bỏ chạy bỏ chạy nó dí ê thằng nào mặc áo áo tròn đỏ là tàu tặc chém cởi áo tròn ra bỏ ê thằng nào râu dài là tàu tặc chém cởi cắt râu bỏ chạy luôn hồi cuối cùng còn không khỉ gì trơn hết á đứng trước mũi gọi là cây ờ, ờ, đứng trước mũi thương của thằng mã siêu chuẩn bị đâm chọt xuống quá thì có thằng kia đưa cái đao đỡ cái keng đó là ai đó là hứa chữ hứa chữ cứu tào tháo nhưng mà nói tung là con ngựa đã cứu tào tháo tại con ngựa nó chạy nhanh quá con ngựa mã siêu nó mệt mấy em nhưng mã siêu thì không có tiền mua ngựa thằng mã siêu làm gì có tiền mua ngựa không mấy em nhớ không thằng mã siêu nó phải mượn ngựa của thằng hàng toại nữa thằng hàng tội là gì là chú của mã siêu mã siêu con mã đằng hàng tội là em à, hàng tội là em của mã đằng trong cái trận quýnh với ai mấy em biết không điền vô luôn đi quýnh giữa chân mệt thua con ngựa về mượn ngựa con này ra quýnh đó thì ngựa tuyết ảnh nó chỉ có cái à, cái cái cái cái cái cái, cái câu chuyện là nó cứu con tào tháo thôi còn ngoài ra cũng tầm thường thôi em vợ ngựa khác ngựa đích lô giờ ngựa tam quốc không nha mấy em đích lô ngựa đích lô là ngựa của lưu bị con ngựa đít lô này con ngựa nó khóc mày em trời ơi má này không chết chủ cái gì ngựa khóc xong rồi đi dập trường gặp thủy kính tiên sinh nó đằng thôi ngựa này làm thịt đi cô lộn lộn phải thủy kính từ thứ lộn từ thứ mấy em gặp từ thứ thôi ngựa này khóc rồi làm thịt đi chứ không để nó nguy hiểm lắm hình như gặp cả hai thằng luôn á diễm ơi cái vụ này sao ta comment vô event em đó xong rồi cái từ thứ nó khuyên à, lưu bị thôi vợ ngựa này nó xui lắm bây giờ tôi có một cách quá giải cách gì bây giờ ông cho thằng khác cởi đi thằng đó chết xong ông cởi lại ông hết xui ồ mà xong cái lưu bị đó đó không phải là cái cách sống của ta ta không thể nào đẩy cái sự xẻo cho thiên hạ được mà ta chỉ mắc buổi sẽ tông nguyện kiểu từ đó thằng từ thứ nó mới mến tài của lưu bị sau này nó về nó phò lưu bị một thời gian nó mới hiểu chưa từ thứ hạ từ thứ hạng ba nha nó từ thứ hạng ba phượng sồ hạng 2 mà ngọa long thì hạng một đó thì con ngựa đích lô này nè con ngựa đích lô này á nó có tác dụng á là nó cứu con lưu bị nó cứu con lưu bị ngựa này biết bơi mấy em trong mấy con ngựa chỉ con ngựa đích lô biết bơi thôi nha cái lúc đó là gì thái mạo thái mạo là gì em rể của lưu biểu lưu bị là lưu biểu là gì bà con mấy chục đời của lưu bị đúng không thái mạo cầm quân đủ đi được thằng lưu bị vô rừng luôn xong rồi qua một khe suối bự lắm qua một khe suối bự lắm đúng không xong rồi cái lưu bị nó chết mẹ rồi phía trước là suối phía sau là giặc ta nên chạy hay không chạy quay lại chết cái xong nó dẫn ngựa này xuống con ngựa này xuống xuống nước đi luôn đi giữa chừng bị sụp xuống nước chết ngắt tưởng đâu chết rồi xong cái ngựa tự nhiên đứng như nó xì quắc đùng lên nó uống thêm aminolin nó uống thêm aminolin nó phải phóc qua bên kia đó là cái biến là con ngựa cứu chủ đó cái biến là cái biến là cái gì con ngựa đích lô là con ngựa cứu chủ nhưng mà cứu nó làm mẹ gì sao này nó ngu nó chết rồi nó không bây giờ ngựa này tào lao cứu chi cứu con tào tháo thì được rồi cứu tào tháo mới ok cứu lưu bị lưu bị sao thì thua lưu bị thua chết bạch đế thành bị ai quýnh tiền cho chơi mấy em đó giờ ai à, coi tam quốc còn con nữa không kể không được mấy em lưu quang trương còn con của trương phi nữa con của trương phi là vương truy truy là đuổi á tức là giờ mẹ nó cái, cái chuyện mà mà mà mà, mà ngựa nó được chạy suốt quần luôn á là mấy con tên mà truy truy đó mấy em <laughs> truy là truy đuổi đó thì con ngựa này cũng bình thường thôi ngựa này thì không có gì để gớm hết ngựa này ờ, không có nem mấy em ra trận quýnh thì cũng mạnh mạnh mẹ mẹ thôi nhưng mà tên nó cũng liệt vô cho nó là người nổi tiếng nhưng mà cái con vương truy á nó con con đối lập với nó đối với em con gì con ngựa của thằng triệu tử long con ngựa này tao bay mua nhiều nè con ngựa này chiếu ngọc dạ sư tử nó ban đêm là sáng chân luôn con ngựa này tụi em mua nhiều tại vì mấy thằng chơi game á đa phần là mấy thằng không có tiền mấy không có tiền thì quýnh là hit and run hết anh lên hãy mua ngựa con ngựa chiếu dạ chạy chó nhanh con ngựa chỉ chiếu dạ chạy cộng trăm mấy người kia cộng tám chục tiết ẩm tám chục con xích tố tám chục xích tố ngày đi ngàn dặm 10 đêm không nghỉ nhưng mà đi chậm đúng không người chiếu dạ chạy nhanh hơn từ đó nó giúp cho thằng triệu tử long nó nổi tiếng trong trận mà trương bản ba một mình đọt ấu chúa đó nhờ con ngựa chạy nhanh quá mang lính tàu tháo cũng trúng lại chứ gặp ngựa chạy chậm là chết rồi ngựa chạy chậm là chết rồi đó nói chung là con ngựa nó mạnh lắm mấy em con người nó quan trọng với tướng lắm thí dụ như nó thẳng mày nghe thằng lữ bố mà nó không cởi sức thố á thì nó bị ba anh em lưu quan trương quýnh què rồi đằng này nó bị ba anh em lưu quan trương ha thằng cầm cái kích xà mâu là xuân phi cầm kiếm cầm song kiếm là lưu bị đúng không cầm thanh long đao là quan vũ chém từ trên chém xuống cái đùng lực nhân ba gốc nhân ba đó gốc đam nhân ba mấy em chém xuống cái đùng lực nhân ba thằng lữ bố cầm phương thiên quả kích đỡ tất xong đỡ lúc lúc lúc nó tự ngựa quỳ gối luôn con ngựa quỳ gối luôn chịu hết nổi lực nặng quá nhưng mà cuối cùng ngựa đã dùng sức bình sinh khí tụ đang điền phóng bụp lên phát một thoát được cú đó thoát được cú đó bây giờ con ngựa nó quan trọng cực kỳ luôn bây giờ cái con mà chiếu ngọc dạ sư tử nó giúp cho thằng thằng thằng, thằng triệu tử long á nó lập được bao nhiêu là chiến công hạng mã triệu tử long là gì thiên hạ đệ nhất tiếng tiên phong wow. à, thiên hạ đệ nhất tướng tiên phong nhưng mà đó là câu chuyện của ta Hàn Quốc Hôm nay em tức mấy hàng trên mạng lắm Nó ngồi nó khen ngựa Mông Cổ Anh nói ngựa Mông Cổ lùng tè nhưng lừa xấu Nó, cái nó khen Mày ẵn cái gì Duy Con ngựa Mông Cổ lại con dẫm nát trái tim châu Âu Đánh không đối thủ Bà mẹ tức muốn phun cơm luôn Cái đam tụi nói Ê mày ngu tụi bay ngồi lại nghe tao dạy nè Thằng Mông Cổ nào nổi tiếng ngựa Hả thằng mông cổ nào nổi tiếng ngựa mày có chơi game không mày mở mày mở đế chế lên coi ngựa mông cổ nó có được lên paladin không nope. không có sao đế thằng mông cổ không nổi tiếng ngựa nhưng mà thằng mông cổ nổi tiếng cung nó mấy em đồng ý với anh không thằng mông cổ nổi tiếng về cung mà cung mà nó bắn chính xác ngồi trên yên, yên ngựa mà nó bắn nhanh nữa cái đó làm nên sức mạnh ghê gớm cho thằng mông cổ chứ mông cổ làm gì mạnh gì ngựa xong rồi cái anh nói vậy đó nó không hiểu nó mày không tin đi mày lên coi mẹ ngựa châu âu ta ngựa paladin bây giờ hình ảnh thực tế ngựa châu âu nó cơ bóc nó đẹp nó cao còn ngựa mông cổ như ngựa con như lựa con vậy đòi mạnh mạnh gì hai đứa mày nhốt trong chuồng bắt co đá một cái bất tỉnh luôn á chứ mạnh nó, nó, nó tụi nó ngụy biện lắm em mà đối với anh á cái gì đúng là đúng mà cái gì sai là sai anh rất ghét mấy thằng mẹ xạo xạo ngụy biện cái đó là quan điểm của anh nó anh đã chốt vấn đề mông cổ nó mạnh về cung mông cổ nó lợi hại nhất là bắn dưới đất thằng nào bắn trả được đúng không con đằng này con ngựa nó chặt lọc bập bập bập mà nhúng nhúng nhúng nhúng mà bạn cởi ngựa mà nó nhúng dữ lắm mấy em nó cởi ngựa mà nó nhúng nhúng nhúng nhúng kinh khủng luôn mà nó bắn bắn chính xác cái đó là cái lợi hại của mông cổ mà nó bắn nhanh nữa nó tạo nên sức mạnh diệu kỳ mà cái thời mông cổ nó quýnh châu âu châu âu phế mẹ rồi nó thẳng là vậy tại sao châu âu nó đi thập tự chinh nhiều quá nó mệt rồi nó thua rồi nó hết người tài rồi vậy đi nó cái vấn đề ngựa mông cổ và nó nói nhiều lần rồi con ngựa mông cổ không có tuổi con ngựa trung hoa cũng không có tuổi nữa nếu mà nói về ngựa chỉ có barin ngựa pháp thôi ngựa phăng thôi đúng không máu cộng hai phần trăm cãi không Ô, mấy máu cộng hai phần trăm mà cái gọi cái cái, cái cái tầm quan sát cộng hai nữa cãi gì máu trăm chín hai đó ngựa bình thường máu có trăm sáu rồi à. máu trăm sáu mang thêm cái yên nữa ra trăm tám đúng không nghe con ngựa ngựa quân răng mà siêu mạnh máu trăm chín hai răng là gì pháp chứ là gì đúng không ngựa tiêu tông cũng mạnh vậy nó nói là ngựa nó mạnh lắm ngựa châu âu ngựa ba tư cũng mạnh rồi con ngựa con ngựa la mã cũng mạnh ơi giỡn hoài bất đồ đó nha bây giờ anh kể cho mình nghe câu chuyện khác một ngựa nó tình cảm hơn một người nó lãng mạn hơn một người cũng kết thúc luôn đi tao mệt quá trời rồi sau này tao làm video, video này tao nói nhiều quá <sighs> ngồi tiếp theo đố em người ai đố người của ai con ngựa này có tên là ô truy con này là vương truy này ô truy hai khác nhau nha bà con này đời trước kia mấy trăm năm luôn con này đời trước kia mấy trăm năm nói chung ngựa tổ tiên thì kể sau còn ngựa sau thì kể trước nè nãy giờ anh kể toàn là tam quốc không đúng không tam quốc là là là là, là hậu đời hán rồi còn bây giờ anh kể luôn mẹ tao đời sáng hán sở tranh hùng nè rồi hán hán cha hán cao tổ lưu bang đó lúc đó trong rừng rậm âm u sau khi hầm thích thất bại tần thủy hoàng đúng không chia tay lưu bang hạng tướng quân hạng võ một mình rong ruổi đi về đâu mấy em đi về đâu kinh đô nước việt hồi xưa sau này bị nước sở nó hãm hiếp đó là thành cối kê thành cối kê đó đi vô rừng gặp ngựa trứng ngựa này ngựa khùng ngựa này ghê lắm mấy thằng thợ săn không nào làm được hết trơn hết á đó. đó xong rồi hạng vũ hạng vũ dùng sức mạnh của mình dùng bộ râu của mình như từ hải gì đó mấy em ra quyến rũ ngựa hạng vũ là mạnh nhất không nào mạnh mà hạng vũ đâu đó thiệt với mày luôn không ai mạnh bằng hạng vũ hạng vũ uy của hạng vũ là ngựa cúm liền giờ mày theo không ngựa dạ theo ngựa ngoan lắm ngựa đâu dám chống hạng dự hạng vũ chống cừu bụng bự mấy em thấy không nên con ngựa mà gọi là ô truy là con ngựa con hạng võ vũ võ là một mày nha hạng võ giống như hổng ta làm clip tôn vũ tôn võ nó ủa sao cái tựa ghi tôn vũ mà trong đây nó tôn võ móa ngoái tụi mày có bị ngu không trời đất ơi sự tàu nó vậy đó thí dụ như mà kêu lữ bố cũng được mà kêu lã bố cũng được làm sao chứ đó nhưng mà cái câu chuyện con ngựa này nó nó nó rong rủi theo từng cái cuộc chiến cực từng cuộc chiến của hạng vũ nhưng mà anh chỉ kể cho em hai cái hình ảnh thôi nó làm cho tên tuổi con ngựa này nổi như cồn trên mạng xã hội trên kênh là gì? đó là hình ảnh thứ nhất là đã thứ mà hạng vũ nó chọn là không phải tầm thường em đồng ý anh không thằng hạng vũ là thằng cực kỳ kiêu ngạo thằng chú nó hạng lương dạy nó binh pháp nó nó nó coi xong bỏ rồi dạy nó học văn nó cũng coi xong bỏ dạy học võ nó cũng coi xong bỏ nó hỏi có nào có cái nào mà học mà, mà quýnh được dạng người không chứ giờ học mấy cái này quýnh được có mấy trăm người không đã hàng vũ rất kiêu ngạo em nên cái đồ mà hạng vũ chọn là cực phẩm nhân gian đúng không cây kiếm hàng vũ chọn là kiếm gì kiếm bá dương kiếm truyền quốc của nước sở ghê chưa đó rồi vũ khí hạng vũ là gì clip sau nói gái hàng vũ là cái gì ngu cơ đó ngu cơ nên nó con ngựa hạng vũ là rất là nổi tiếng ngựa chiến không bàn nhưng mà con ngựa này nó nó đẹp ở hai cái giai thoại nè nó đẹp ở giai thoại là sau khi hạng vũ á, bị, bị bị bị bị bị bị lính quân lưu bang bị quân hán nó dây á xong rồi hoàng hạng vũ tự tử con ngựa buồn quá nhảy biển chết luôn từ đó không còn gieo giống nữa nó không còn gieo giống nữa mấy em ngựa nó vậy đó ghê không chứ không phải con ngựa đâu bán tờ lưa dưa đâu nhưng mẹ không khốn nạn như cái con quỷ con xích thố đâu chủ chết kệ mẹ chủ tao đi lấy chồng khác Ê, kì nhưng mà con ngựa của hàng vũ á hàng vũ tự tử đương nhiên con ngựa nó không có tay nó không cầm kiếm nó tự tử được mẹ nó bay xuống biển nó chết luôn mày ủa xuống sông chứ chết luôn mặc dù ngựa biết bơi nhưng mà nó không bơi nên cái câu chuyện đó nó làm cho con ngựa này với hạng vũ nó nổi lên một cái tầm cao nghệ thuật cái hình ảnh thứ hai nữa con nhỏ ngu cơ là bồ của hạng vũ mà hai đứa hay thi lắm thi kiếm thi văn thi thơ thử từ phải từ lớp chưa hết mà thi lần nào cũng thua hạng vũ không nè à. đó nhưng mà hạng vũ nó nhường nó cái xong có một lần cởi ngựa cởi ngựa à, cởi ngựa lôi ờ, thi coi ngựa nào nhanh cởi sao hay ngu cơ nó thua mà ngu cơ nó nhảnh dễ thương lắm em nó nói thôi uh, thiếp thua chàng nhưng mà thiếp không ướt có phục hỏi sao không có phục tại vì chàng đam giống Di Nguyễn quá nope. nên chàng chàng sử dụng tên những cái mình có là đô la thần trưởng không à, xếp phân phục làm sao nói dở cây đó cái đó là chàng cởi ngựa Uchi chạy nhanh quá xếp cỡ, thiếp cởi ngựa thường chạm lại cái nó ok được đổi ngựa bây giờ nàng lên nàng cởi ngô chi đi rồi ta cởi ngựa thường xong rồi cho thi lại bảo đảm lần này nàng luôn thắng cái nói với tài nghệ cởi ngựa của tướng quân làm sao mà thiếp thắng được nó nàng cứ thử đi rồi xong nhỏ bay lên phóc ngồi đố mày hàng vũ làm sao đố mày hàng vũ làm sao hàng vũ là một trang nam tử gọi là tay cầm kiếm nhiều hơn nhiều hơn cầm vú sữa nên nó thô bà cố luôn nó thô bà cố luôn đúng không người gọi là mấy thằng võ mà nó ngu văn nó sống nó không biết sống đâu nó sống như phổi bò vậy đó nhưng mà lần này hàng vũ hành xử rất là hay mấy em nó ẩm con nhỏ ngu cơ lên trên con ngựa oxy cầm cương đậu đeo giày xỏ vô cái, cái gì đó cái gì của ngựa đó kêu là gì mẹ đó không biết bàn đạp ga số gì đó xong rồi cái hạng vũ bay lên một cái phóc sau lưng đó súng hạng vũ cà cà tay hạng vũ cầm cầm <laughs> miệng hạng vũ thỏ thẻ suốt cuộc đời này nàng luôn thắng ta trên con ngựa này tức là con nhỏ này ngồi trước thằng vũ ngồi sau thì cho dù cái con ngựa này nó có chạy rong rủi thảo nguyên đi bao nhiêu năm trường đi chăng nữa thì đôi ta vẫn ở bên nhau